you Chào các bạn, à, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu loa mà bên mình đã giới thiệu cách đây cũng khoảng một tháng rồi Lo này là lo ừ. Bluetooth di động cho nên là các bạn có thể mang đi chơi thoải mái nhé à, Hiệu của nó là Tonet Inventor thì đây là một thương hiệu của Đức à, Với giá chỉ 810.000 đồng và lo có công suất khá là lớn các bạn có thể so sánh với các uh, thua chỉ thua một số dòng Sony uh, ngang kích cỡ thế này một xí xíu thôi các bạn sẽ thấy là âm thanh nó ra rất là hay vì đây là hàng chính hãng Đức cho nên là âm thanh nó rất là hay trị giá 810.000 đồng bảo hành một năm nhé bảo hành một năm đây là hàng chính hãng Đức bây giờ thì à, mình cũng có clip review về con này rồi Tonet Render dòng free nó có hiện tại có khoảng 5 màu và các bạn có thể chọn màu màu xanh màu đỏ màu vàng màu đen à, 5 màu các bạn có thể chọn lựa và đây là một dòng có kích thước nhỏ gọn âm thanh hay mang đi nhưng mà lại là một dòng chính hãng cho nên là các bạn có thể chọn dòng này với 810.000 đồng mình biết rất nhiều khách hàng có cái nhu cầu mua lo bỏ trong phòng hoặc mang đi chơi đâu đó dòng này thì thấp khá là gọn và khá là vừa tay thiết kế khá là đẹp nó rộng nó dài khoảng ở khoảng một gang tay khoảng 20 cm và nó cao khoảng ở 80 với 8 cm chứ mình nhầm à, nhỏ gọn và nặng khoảng độ khoảng 300 gram à, âm thanh khá là hay rồi không nói